Hello, xin chúc anh em một ngày mới thật là tốt lành à, Hùng xin quay trở lại với anh em video ngày hôm nay à, là muốn giải đáp thêm một số thắc mắc đó là nói về cái vấn đề Titan gel có uh, mấy loại cũng như là loại nào là sử dụng tốt cũng như là mình sử dụng cái dòng sản phẩm hàng gel Titan này khi nào nó mới có hiệu quả anh em lưu ý nhá à, đặc biệt đầu tiên đó về vấn đề là Titan gel này có loại nào thì hiện tại trên thị trường ờ, Việt Nam phân phối trên thị trường hiện nay là có hai loại một loại là Titan gel Nga truyền thống này và một loại là hàng à, titan gel gold hàng à, titan gel nga truyền thống này thì nó có lâu đời rồi anh em ạ nó có từ xưa đến nay rồi và lô mới nhất trên thị trường hiện nay là lô 23 anh em lưu ý nha đã sử dụng của nó này tháng 12 năm 2020 và lô 23 và đối với cái sản phẩm hàng à, Titan Gel Gold hàng lô mới nhất nó được cải tiến hơn thì nó cho ra đời là một lô uh, uh, 02 rồi anh em ạ để mình lấy lô 02 cho anh em xem đây lô 02 này đó thì ờ, đã sử dụng nó tháng 02 năm 2021 và lô 02 thì ờ, cũng có rất là nhiều khách hàng người ta thắc mắc là mình sử dụng cái loại nào nó có hiệu quả sử dụng cái dòng sản phẩm hàng Titan gel ờ, Nga truyền thống hay là Titan gel Gold thì đối với dòng sản phẩm hàng Titan gel Nga truyền thống thì nó áp dụng cho những những là lứa tuổi tầm độ tuổi 30 trở lui các anh em lưu ý nha từ 30 trở lui thì khi anh em sử dụng thì nó có hiệu quả nó ngấm nhanh hơn đồng thời tác dụng nó còn lâu hơn anh em ạ à còn đối với cái dòng sản phẩm hàng thiên keo gold này nó được cải tiến nâng cấp hơn về cái phiên bản hàng truyền thống nó sẽ giống như là những độ tuổi mà lứa tuổi trung niên á thường thường là người ta thích ứng thuốc rất là chậm luôn thì à, các em có thể chuyển sang cái dòng sản phẩm hàng thiên keo gold này đồng thời đối với cái dòng sản phẩm này nó được uh, nâng cấp hơn thì đương nhiên về thành phần tính chất chức năng của nó công dụng của nó cũng nó cũng hơn so với cái hàng uh, thiên keo nga truyền thống một xíu đó các em lưu ý những ai mà lứa tự trung niên mà thích đốt thuốc chậm thì các em lưu ý mình sử dụng tiên go nó sẽ hiệu quả hơn nha và đặc biệt là khi nào sử dụng khi nào nó mới có hiệu quả thì đối với cái hàng chính hãng này này đối với hàng tiên keo nga chính hãng thì đương nhiên các em sử dụng trong 1 đến 2 lọ đầu mình đã có sự khác biệt nó tiến triển hơn rồi chứ không phải đợi anh em mà sử dụng từ 2 đến 3 lọ này mà không có tác dụng gì cả thì các em lưu ý về dòng sản phẩm đó đó tại vì trên thị trường hiện nay cái hàng giả hàng nhái là bán rất là nhiều đôi khi dùng những chiêu trò khuyến mãi lừa đảo hoặc là những lời ngon mật ngọt mà khách hàng uh, mua chúng hàng giả về thì đôi khi sử dụng nó không có hiệu quả thì là mất tiền là mang anh em lưu ý đó thì à, đối với dòng sản phẩm hàng chính hãng như mình nói sử dụng trong một đến hai lò đầu nó sẽ khó bị khác biệt nó cương cứng hơn so với bình thường và nó to hơn một xíu nha nếu như cái cơ địa người nào tốt thì nó sẽ tăng từ 0,2 ờ, đến 0,6 cm trong một lò đầu tiên đó một đến hai lò nha tùy theo cơ địa mỗi người anh em lưu ý nha còn nếu như mà muốn tăng ờ, kích thước tối đa và dự mãi về sau này các em phải sử dụng một liệu trình của nó tối thiểu là từ 3 đến 4 lọ như thế này và mình phải sử dụng thường xuyên mỗi ngày đó thì uh, video sau mình xin uh, chia sẻ một số vấn đề như thế những anh em nào mà có nhu cầu hay thắc mắc gì cứ trực tiếp lên để tổng đài 0977757504 0936722224 hoặc cái bản Zalo thì hệ thống mình sẽ có nhân viên tư vấn hỗ trợ cho anh em hoặc là các em có thể truy cập vào hệ thống công ty gel thiên nga.com để có thể comment hoặc là phản hồi hoặc là các bạn có thể à, xem video mà mình comment phía bên dưới nha để mình có thể đúc kết ra những cũng như là à, gom à, thu gom những cái câu hỏi của khách hàng của các bạn để mình có thể giải đáp một lần cho nó cụ thể hơn cho nên hiểu rõ hơn về sản phẩm hàng tin gel này rồi thì mình xin hẹn các anh em vào những video sau nhé xin kính chào chúc mọi người mọi người mới thật là tốt lành vui vẻ